Vâng, xin chào toàn thể 500 anh em đang theo dõi video ờ, trên kênh YouTube của công ty điện tử Tuấn Tuân Casino. Thì thưa anh em, điện tử Tuấn Tuân Casino được biết đến là một công ty à, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề, luôn cung cấp cho các anh em à, chơi cả bạc bịp những cái dòng sản phẩm à, hỗ trợ anh em chơi cả bạc bịp uh, mới nhất, tốt nhất và giá cả thì hợp lý nhất thị trường. Thì uh, anh em, À, hiện nay trên thị trường đang có rất là nhiều cái dòng sản phẩm uh, hỗ trợ anh em chơi bài bịp hiệu quả thì hôm nay tôi xin phép được giới thiệu cho anh em uh, <coughs> nào mà có thể luôn được bài Đấy, với những cái bộ bài lá như thế này anh em có thể luôn được bài vào thì anh em hãy sử dụng cho tôi anh em nên sử dụng nhé anh em nên sử dụng những cái bộ bài uh, kính áp tròng nhìn xuyên bài và con máy đánh bài CVK Đấy. đây chính là hai cái dòng sản phẩm uh, uh, hỗ trợ anh em hiệu quả nhất trong bộ môn bài đá bịp đấy CVG và kính áp tròng nhìn xuyên bài thì đây anh em hộp kính nhìn áp tròng nhìn xuyên bài thì rất là đơn giản thôi anh em đấy chỉ gồm có một bộ cắp kính này cũng như là bộ đeo kính cho anh em và quan trọng nhất chính là cái len kính đấy với những cái len kính ờ, nhìn xuyên bài này anh em có thể nhìn rõ từng cái lá bài lá một đấy bài của người ta như thế nào anh em có thể nhìn hết đảm bảo anh em là nhìn chuẩn xác 100% không khác gì anh em đang đánh bài ngửa cả ừ. chơi cũng rất là hiệu quả cách đeo dễ dàng anh em chỉ cần đem theo một bộ bài kính Đấy. khi chơi anh em đưa bài kính vào anh em đánh thì đảm bảo là không khác gì đánh bài ngửa chơi à, ba cây này chơi liêng này ok luôn chơi à, sâm lốc phỏ cũng rất là thoải mái bộ môn phỏ thì anh em có thể nhìn được những bộ bài ờ, cạ của người ta hoặc là nhìn được những lá bài trên tay người ta để anh em biết chờ biết đợi những cây nào chơi liêng ba cây thì khỏi phải nói rồi tính điểm đấy ai tố láo là biết ngay điểm mình thấp hay là cao nhìn cái cũng biết ngay đấy. <coughs> còn cao cấp hơn một chút cao cấp hơn cái dòng uh, kính này chính là những con uh, máy đánh bài CVK đánh đảm bảo anh em là hiệu quả 100% luôn đây này đấy dòng ờ, Q9 mẫu mã rất là đẹp cao cấp đấy. Đấy, anh em này, này nguyên tem mát luôn iPhone 11 Pro Max cầm trên tay nhìn rất là sang chảnh đấy rất đẹp báo nhanh chuẩn chính xác 100% CPK 500 đấy, 2020 nâng cấp rất là nhiều về cả về tốc độ báo ngóc quét cũng như là uh, các trò chơi chơi được tất cả các trò chơi đấy, anh em nhìn này đó mẫu mã rất là đẹp thấy chưa thì ờ, tôi sẽ test thử cho anh em nhé chơi luôn trực tiếp bằng con CPK 500 này đảm bảo với anh em luôn là báo chuẩn chính xác 100 phần trăm anh em nào muốn mua hàng thì có thể liên hệ đặt hàng qua số điện thoại 08 44 17 49 Đấy. tôi sẽ à, tư vấn giải đáp mọi thắc mắc cho anh em hoặc là anh em có thể comment trực tiếp xuống bên, bên dưới tôi sẽ uh, giải đáp cho anh em hết thì uh, với con máy đánh bài CVK này anh em nhìn này mẫu mã bên ngoài không khác gì điện thoại bình thường đấy, các ứng dụng rồi anh em lắp sim vào thì nghe gọi bình thường đấy ok tôi sẽ vào chơi luôn cho anh em nhé đấy mã vào trò chơi này mỗi máy sẽ có một cái mã riêng nên anh em yên tâm là người ta có mượn hoặc là để uh, mượn điện thoại anh em để nghe gọi hoặc là nhắn tin người ta vào thì cũng không thể nào mà tìm thấy cái phần đánh bài vì chỉ cần chỉ có cái mã đăng nhập vào anh em đăng nhập đúng thì mới được vào thôi Đấy, anh em ấn đăng nhập em nhìn thấy chưa đã mua trò chơi này ờ, <clears throat> con máy này làm review cho anh em tôi đã cài sẵn hai trò chơi đó chính là liêng và ba cây hai trò đấy cũng là hai trò thông dụng nhất ở Việt Nam rồi đúng không ạ anh em từ Bắc Trung Nam đều biết chơi trò liêng ba cây đấy, và cũng là hai cái trò bài lá mà kiếm tiền nhanh nhất cho anh em ok tôi sẽ chơi thử ba cây nhé ba cây bài 36 lá thiết lập các chế độ thì anh em mua máy và những người thầy người thợ bên tấn tuân casino sẽ cài đặt cho anh em đầy đủ đấy đây là và anh em nhớ cho tôi quan trọng nhất vẫn là mình uh, mua máy mình sẽ được tặng kèm theo là uh, một hộp pin tai nghe này một cái tai nghe siêu nhỏ này và hai cây vàng Đấy, và chỉ cần anh em ấn đăng ký kênh anh em sẽ nhận được những cái ờ, quà khuyến mại đó quà khuyến mại đó đã rơi vào tầm vài triệu rồi Đấy, còn ưu đãi hơn cả thế giới di động lẫn FPT đúng không anh em quà khuyến mại kèm theo mấy triệu bạc ừ. ok đây à, chế độ tiếng nói nhé khi anh em đeo chơi thì anh em dùng ờ, dụng tai nghe kỹ thuật đấy còn ờ, tai nghe siêu nhỏ đấy anh em ạ à. còn tôi thì tôi sẽ sử dụng chế độ loa để làm review cho anh em thôi đấy bắt đầu trò chơi ba cây đúng không ạ ba cây thì phải bỏ hết đầu người ừ. tôi sẽ bỏ hết đầu người ra bài là bài mã vạch anh em bài mã vạch thì ờ, không khác gì bộ bài thường ở chợ đâu anh em nhìn này nhìn không khác gì bộ bài thường cả đấy không khác gì bộ bài thường ở chợ à, ngoài thị trường có mẫu bài nào thì chúng tôi đều có ở chỗ anh em hay chơi loại bài nào thì anh em cứ báo cho tôi tôi sẽ uh, gửi cho anh em hai cái bộ hai cây bài y như mẫu đây thì uh, đây camera quét này nhìn thấy chưa anh em quét nhìn thấy chân tôi tay này đấy khi chơi thì anh em tắt đi thoát ra cũng được đấy thoát ra cũng được đấy thoát ra như thế này để màn hình uh, bình thường như thế này Đấy, khoảng cách báo thì anh em nhớ cho tôi là nó sẽ báo được khoảng à, từ à, 40 đến 50 phân trở lên Đấy. À, gần quá thì nó cũng hơi khó báo máy báo hai anh em cắt hai lá cho tôi này một hai này chín chín là nhà nào một hai ba bốn năm bảy tám chín là nhà mình rồi đấy một chín là nhà mình nha anh em nhìn này chia từ nhà mình bốn nhà chơi đúng không tôi đang chọn chế độ bốn nhà chơi đảm bảo anh em luôn là bà nhà mình lúc nào cũng là nhà lớn nhất đấy anh em ờ, đấy cái cách này anh em có thể áp dụng vào những cái lúc anh em là người cắt bài đấy. ngoài ra thì cái chế độ ờ, ba uh, cây này này nó còn một chế độ nữa là báo hai nhà lớn nhất thì nó sẽ báo cho anh em khi họ cắt bài thì nó sẽ báo cho anh em là nhà nào sẽ là nhà lớn nhất để anh em biết đường và số tiền đấy khi đòn đấy thì nó thích hợp với bộ môn liêng đấy liêng sẽ báo cho anh em chín nhá Đấy, mình cắt nhà mình chia từ nhà mình nhà mình lớn nhất này anh em nhìn đi bài 8 điểm lớn nhất đúng không ạ tôi chơi cho anh em khoảng chục ván trăm ván đi nữa thì cũng chỉ có một câu là anh em là nhà lớn nhất thôi thời lượng pin của con này cũng rất là lâu chơi được khoảng 3 à, bốn tiếng Đấy. À, ngoài ra thì anh em còn được tặng thêm một cái pin dự phòng nữa Đấy, khi anh em à, thấy máy mà sắp hết pin ấy anh em à, ra ngoài và nhà vệ sinh anh em thay đấy nè Đấy mà báo to quá thì anh em cũng có thể đảo đi 10 5 5 5 Đấy, máy báo 5 đúng không ạ? 1 này, 2, 3 4, 5 Đấy, đảo đúng 5 này Ôi, quên, chưa cắt vào một cây bị ngược nên à, nó sẽ báo chết không được chuẩn anh em cẩn thận nhé để bài nó chuẩn vào đây bài đây đặt đây hai hai đúng không một hai anh em lật ở cây thứ hai này năm cắt ở cây thứ hai một hai ba bốn năm chia từ mình 7 điểm đây mình 7 điểm to nhất ở đây rồi anh em nhìn đi cái nhà điểm số như thế nào nhà này có bao nhiêu Đấy, 2 điểm nhà này thế nào anh em 4 điểm nhà này sao Đấy, 6 điểm đấy ạ 7 điểm của mình là to nhất rồi chuẩn không anh em chơi tiếp cho một vài ván nữa cho anh em yên tâm thì à, hiện nay Tấn Tuân Casino đang có hai cơ sở chính là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông anh em nào ở gần cơ sở thì cũng có thể à, điện cho tôi theo số điện thoại trên màn hình 0844 17 tôi sẽ đón anh em đưa anh em vào tận cơ sở để test thử tất cả các dòng sản phẩm cà bạc bịp bên tôi Đấy, rất là thoải mái với anh em rồi anh em mình sẽ giao lưu anh em thích dòng nào thì mua còn còn không thích dòng nào thì à, <coughs> à anh em mình có thể giao lưu Đấy. hai đúng không cắt đi hai lá lần một lại nhất tôi luôn chưa thì tôi nhé 10 điểm tròn luôn anh em này nhân đôi đấy, rất là tuyệt vời đấy cắt cả bài nó phải như thế thì cả nhà nào làm trương đi nữa thì nó cũng thế thôi mình là người cắt mà. mình cắt bài là mình sẽ làm nhiều nhất đấy. ví dụ nhà này làm trương đi nhá anh em nhìn này tay tay trái tôi làm trương họ đặt bài ra đấy. họ đặt bài ra cho mình cắt thì mình sẽ lấy bài mình đặt ra máy báo bảy đúng không anh em thì mình sẽ cắt đi 7 lẻ, đấy đặt lên 9 chia từ nhà mình đấy đây nha nhà trương đây đúng không ạ chia từ nhà mình này đấy tôi đặt bài từ nhà trương chia bắt đầu chia này ok chia từ nhà mình đấy đây là bài nhà trường nha anh em nhìn kỹ bài nhà trường nha bài có thể bị xô một chút nhưng thôi bài nó báo chưa chuẩn lắm nè anh em nhớ là uh, bài thì để đeo <coughs> đừng để nó xô quá nó sẽ báo không chuẩn được ok nhà trường đưa mình cắt mình cắt này một này Đấy, cắt một lá luôn năm đến từ nhà trường nha một hai ba bốn năm ok à 5 là đến từ nhà mình đúng không ạ một hai ba bốn năm chia luôn từ nhà mình Đó. chia nhà mình đầu đúng không anh em thấy có đúng không chia từ nhà mình đầu đó, anh em nhìn đi điểm tuy rất là thấp thôi nhưng cũng là to nhất ở đây rồi Đấy, anh em thấy chưa báo rất là chuẩn và chính xác Đấy, rất là đơn giản anh em chỉ cần cắt bài thôi là anh em sẽ là nhà lớn nhất làm lại anh em xem này à, đặt bài để cắt mình cắt đúng không ạ bật luôn 6 1 2 3 4 5 6 chia từ đây em nhìn đi rất chuẩn đúng không ạ rất chuẩn và chính xác luôn tuy rất là thấp điểm nhưng vẫn là nhà to nhất thì đấy <clears throat> anh em cảm nhận như nào anh suy nghĩ như thế nào về con máy này thì anh em có thể comment trực tiếp xuống bên dưới cho tôi đấy, rồi giải đáp cho anh em đấy thì uh, mọi chi tiết anh em cứ liên hệ theo số điện thoại trên màn hình 08 44 17 49 thì cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được tất cả các khuyến mại của công ty điện tử Tuấn Tuân Casino nha. Xin uh, chào toàn thể anh em.